thầm càng lặng lại càng sâu như sóng lam chảy chậm đồng bão thùa vui sâu ai ơi ca sư nghề càng mặn lại càng giòn nước chè xanh xưa